ở đây bạch thế tôn trong khi con ngồi yên tĩnh một mình tư tưởng sau đây được khởi lên pháp được thế tôn khéo giảng và pháp ấy giảng cho thiện hữu thiện bạn lữ thiện giao du không phải cho ác hữu ác bạn lữ ác giao du như vậy là phải thưa đại vương thưa đại vương pháp được ta khéo giảng và pháp ấy giảng cho thiện hữu thiện bạn lữ thiện giao du không phải cho ác hữu ác bạn lữ ác bao du một thời thưa đại vương ta ở giữa dòng họ sắc cá thích ca tại một thị trấn của các vị sắc cá rồi thưa đại vương tỷ kheo ananda đến ta sau khi đến đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên thưa đại vương tỷ kheo ananda bạch với ta bạch thế tôn quá phân nửa đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện nữ thiện bạn nữ thiện giao du khi được nói vậy thưa đại vương ta nói với tỷ kheo ananda này ananda không phải vậy này ananda không phải vậy thật sự này ananda toàn phần đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu thiện bạn nữ thiện giao du từ một tỷ kheo làm bạn với thiện này Ananda, chúng ta hy vọng rằng vị ấy sẽ tu trì thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành của vị thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Và Ananda, thế nào là tỳ kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? ở đây này Ananda tỷ kheo tu tập tránh chi kiến y cứ viễn ly y cứ ly tham y cứ đoạn diệt y cứ xả ly tu tập tánh tránh tư duy tu tập tránh ngữ tu tập tránh nghiệp tu tập tránh mạng tu tập tránh tinh tấn tu tập tránh niệm tu tập tránh định y cứ viễn ly y cứ ly tham y cứ đoạn diệt y cứ xả ly như vậy này ananda là vị tỷ kheo thiện hữu thiện bạn lữ thiện giao du tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành và chính theo pháp môn này này Ananda ông cần phải hiểu như thế nào toàn phần đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu thiện bạn lữ thiện giao du này Ananda Chính vì ta y cứ làm bạn với thiện nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị bệnh được giải thoát bởi bệnh, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu bi khổ ưu não được giải thoát khỏi sầu bi khổ ưu não và chính theo pháp môn này này Ananda Ông cần phải hiểu như thế nào toàn phần đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Do vậy, này đại vương, cần phải học như sau. Tôi sẽ là thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Như vậy, này đại vương, đại vương cần phải học, này đại vương, để đại vương có thể trở thành thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Đại vương cần phải y cứ, an trú vào một pháp, tức là không phóng dật trong các thiện pháp thưa đại vương nếu đại vương an chú không phóng dật y cứ không phóng dật thời các nữ công nhân sẽ suy nghĩ đại vương an chú không phóng dật y cứ không phóng dật vậy chúng ta hãy an chú không phóng dật y cứ không phóng dật thưa đại vương nếu đại vương an chú không phóng dật y cứ không phóng dật các vị sát đế lị chư hầu sẽ suy nghĩ đại vương an chú không phóng dật y cứ không phóng dật vậy chúng ta hãy an chú không phóng dật y cứ không phóng dật thưa đại vương nếu đại vương an chú không phóng dật y cứ không phóng dật các dân chúng ở thị trấn và quốc độ sẽ suy nghĩ đại vương an chú không phóng dật y cứ không phóng dật vậy chúng ta hãy an chú không phóng dật y cứ không phóng dật Thưa đại vương, nếu đại vương an chú không phóng dật, y cứ không phóng dật, thời tự ngã được che chở, hộ trì, nội dung được che chở, hộ trì, kho tàng được che chở, hộ trì. Người ước mong tài sản phải liên tục tăng thượng, người hiền trí tán thán, hạnh lành không phóng dật. Đối với những người lành, làm các hạnh công đức, người hiền không phóng dật, được cả hai lợi ích lợi ích trong đời này lợi ích cả đời sau kẻ anh hùng được gọi là bậc trơn hiền trí nếu biết nắm chụp lấy hạnh phúc cho chính mình dạ con đã đọc hết ừ, xong phần chánh kinh đã con kính dâng hết đến ngài thượng tọa Phật thanh để ngài Ờ, thuyết giảng bài chính kinh ngày hôm nay cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ, con xin phép dâng mic trên ngài. Nam mô bút Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Gà Giá. Thật cảm ơn cô Nhật Quỳnh và cô à, Pháp Nguồn Lào Cai à, mặc dù cô Nhật Quỳnh bận rộn nhiều công việc mà đã hỗ trợ à, cho sư trong cái phần bót bài à, cũng à, xin à, cảm ơn cô rất nhiều chúc cô luôn nhiều sức khỏe an vui à, luôn tinh tấn tu tập tạo được nhiều phước báo trong đời sống và trước khi à, vào thời chia sẻ Phật pháp xin kính cung thỉnh chư tôn đức như mời tất cả quý vị cùng an tâm thanh tịnh về làm lễ tam bảo một cách tóm tắt nam mô Sa Wa tassa bhagavato ato samma Sa nam mô Sa Wa tassa bhagavato ato samma Sa nam mô Sa Wa tassa bhagavato ato samma Sa nam mô bụt tha giá nam mô tham ma giá nam mô Sang tha giá đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức phật bảo Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn Ngài đã diện tận vô minh và phiền não Ngài đã bị gãy bánh xe sanh tử luân hồi Thầy cả chư thiên và nhân loại đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo Pháp bảo phương dương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh Những ngày thực hành theo đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng các ngài là mô phạm quyền mình sanh là phước điền của chư thiên và nhân loại cho phước báo tán dương ân đức tam bảo kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an chúng ta cả quý tu nữ với phật tử nhiều sức khỏe an vui tu tập tạo nhiều thiện sự trong đời sống Cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi khổ đau, thiên tai, dịch vạn. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Nam Mô Bụt Thầy Giá. À, thì à, cái bài thứ bảy nó cũng có cái từ là không phóng vật à, bài thứ 8 cũng có từ là không phóng vật nhưng mà ở đây đó thì à, chúng ta thấy rằng à, trong cái phần à, cái bài này đó thì đức phật dạy là trong cái đời sống cái sự tu tập chúng ta đó là cái thành quả mà của sự tu tập nó trên cái cái tình bạn à cùng với nhau để mà để mà tu tập à thì khi mà chúng ta gần gũi những người bạn à, những người bạn ở đây có thể là những cái vị thầy của mình nữa chứ không phải là nói là là là bạn không mình may mắn mình gặp được những cái vị thầy à, những cái vị à, thiện bằng hữu à, thiện bạn lữ tức là những cái người mà cùng cùng chung một cái chí hướng à, cùng chung trên cái cái con đường để mà tu tập giải thoát nếu mà chúng ta may mắn đó chúng ta gặp được những cái cái người như vậy đó nó cùng chung một cái chí hướng chung cùng chung đi trên một cái con đường để tìm đến cái sự giải thoát thì như vậy nó rất là rất là tốt đẹp rất là quý báu để về để chúng ta nương tựa lẫn nhau à chúng ta học hỏi lẫn nhau chúng ta nhắc nhở sách tấn với nhau để mà để mà tu tập à, cho nên cho nên trong cái cái con đường mà thực hành giáo pháp á, có những lúc chúng ta phải phải nương tựa nhau để mà đạt đến những cái điều tốt đẹp à, thì nếu mà chúng ta có cái điều kiện gặp được có cái uh, nhân duyên có cái phước báo mà chúng ta gặp được những cái vị thầy à, có chánh kiến à, những người bạn gần gũi cùng nhau tu tập à, có chánh kiến thì cái điều đó hết sức là là quý báu trong cái cái đời sống tu tập của mình nhưng mà nếu mà chúng ta không có nhân duyên à, thì chúng ta nương tựa vào cái gì nương tựa vào cái giáo pháp cái lời dạy của đức phật rồi sao chúng ta phải nương tựa vào cái cái người thiện bằng hữu ở trong tâm của chúng ta thì thường thường á, những cái phàm nhân à, phiền não do đâu do những cái cái cái hướng đến tìm cầu thường thường là chúng sanh ở trong thời gian trong thế gian thì họ tìm tìm đến họ hướng đến họ tầm cầu cái gì à, dục tầm à, để thỏa mãn những cái tham muốn hưởng thụ ở trong thế gian à, mà chính những cái những cái là cái cái chúng sanh tử luân hồi tức là quá nhiều quá nhiều muốn không có bị bực bội sao rồi tới tới cái, cái tới cái à, là hai tầng, tức là những cái tư tưởng mà bây giờ à, muốn gây khổ đau tàn hại cho chúng sanh khác để mà gây ra những cái quan trái à, cho nên á khi mà chúng ta không có không có gần gũi được những người bạn thì chúng ta phải cảnh giác phải xem xét à, những cái những cái những cái dục tầm nào mà nó vừa sanh khởi à, tức là nó vừa nhen nhúm lên à, mong cầu có được cái này mong cầu có những cái điều kiện tốt đẹp như thế này như thế khác mong cầu có những cái tiện nghi à, như thế này thế khác thì chúng ta phải phải kịp thời ngăn chặn à, ngăn chặn những cái cái cái à, cái dục tầm này vì vì nó chính là những cái ác bạch hữu đó à nó nằm ở trong nội tâm chúng ta nhưng mà nó luôn luôn là cuốn à, cản trở cái sự tu tập của chúng ta à, cho nên chúng ta phải chờ thời à, nhận diện ngăn ngừa diệt trừ những cái những cái bất thiện pháp này nó sanh khởi rồi những cái những cái à, những cái tâm mà những cái pháp dục tức là những cái muốn tu tập à, muốn học kinh học pháp à, muốn hành thiền thiền định thiền tuệ đó thì đây là những cái người người bạn thiện bạn hữu thiện bạn lữ ở chính ở trong nội tâm của chúng ta à, luôn luôn à, cận kề à, đối với chúng ta cho nên đó là chúng ta phải phải thường xuyên thường xuyên gần gũi những cái cái à, cái người bạn này à, nếu mà chúng ta không có may mắn có được à, gần gũi không có điều kiện để gần gũi thầy à, những cái người bạn ở bên ngoài à, thì chúng ta phải tạo những cái người thiện bằng hữu thiện bạn lữ ở trong chính tâm của chúng ta thì như vậy đó thì chúng ta hướng đến cái đời sống tu tập hướng đến cái à, cái ly dục ly ác bất thiện pháp à, rồi cái tâm của chúng ta hướng đến cái con đường chân chánh à, tu tập à, thân biển ly tâm biển ly à, thân tránh xa những cái à, dục trần tâm thì tránh xa những cái tư tưởng à, trong à, dính mắt chấp thủ trong cái thế gian à, đó thì như vậy thì chúng ta sẽ phát triển cái con đường tu tập của mình nó được à, được tốt đẹp đó. cho nên á, cho nên á là là trong đời sống thì chúng ta nếu may mắn à, chúng ta gặp được à, thầy tốt à, có chánh kiến hướng dẫn cho chúng ta đúng đắn cái con đường chân chánh tu tập hoặc là nếu mà chúng ta có hữu duyên à, có những người thiện bằng hữu thiện bằng lữ à, cùng chung cái chí hướng để mà nương tựa lẫn nhau trên cái bước đường tu tập thì như vậy á, thì là một cái điều hết sức là quý báu nhưng mà nếu mà chúng ta là không có không có nhân duyên à thì chúng ta phải tạo à, những cái thiện bằng lữ thiện bằng hữu ở trong chính nội tâm của chúng ta để mà chúng ta à, nương tựa là chúng ta tự tự sách tấn à, với nhau à, trong cái cái sự tu tập đó thành ra đó thành ra đó cái cái à, cái người bạn mà ở bên trong chúng ta là một cái người bạn hết sức là quan trọng à tại vì cái người bạn bên ngoài vậy chứ mà có lúc mà có lúc đâu phải người ta cứ theo người ta nhắc nhở bên ngoài à, nhưng mà nếu mà cái sự cái uh, sự uh, tu tập của mình á cái sự nỗ lực tinh tấn à, chính là những cái người thiện bạn lữ thiện bạn hữu sẽ nhắc nhở sẽ thúc đẩy à, chúng ta nỗ lực tu tập thì à, quý vị thấy rằng á, à, các cái pháp nó sanh khởi à, do do những cái pháp nó nó khởi đầu nó là nhân nha thì à, trong cái đoạn này đức phật à, có nói nếu mà nếu mà vua bách xe nó đí là cái người mà có cái sự chánh niệm không phóng vật thì sao những cái người bên cạnh ông ta à, các cái à, vị quan đại thần các cái à, à, người hộ vệ à, đến những cái người cung nữ đến người giữ kho dân dân ha. thì khi mà họ thấy mà nhà vua đó nhà vua mà có cái cái sự chánh niệm đó, thì những cái người này họ sẽ sẽ hướng theo à, họ thực hành theo à, còn à, nếu mà nếu mà một ông vua mà không có không có sự chánh niệm à, buông bê tha à, hưởng thụ những cái dục lạc ở trong thế gian thì sao thì với những người mà hầu cận á, thì họ cũng cũng cũng xu hướng theo thì vì thấy rằng à, rất nhiều à, rất nhiều à, những cái vị minh quân á, thì khi mà có cái trí tuệ à, có sự có cái tâm mà để mà lo lắng à, cho đất nước à, cho quốc độ thì sẽ có những cái người quan cẩn thận à, cũng có trí tuệ cũng có những cái kinh nghiệm để mà giúp đỡ cho ông vua trong cái cái vấn đề mà xây dựng đất nước là được phồn thịnh và cây quốc độ được an ổn à, còn nếu mà những vị hôn quân à, những vị vua mà thì quý vị cho thấy trong lịch sử đó những vị vua mà không có cái cái cái trí tuệ sống phóng dật chạy theo dục lạc trần cảnh ha thì sao thì ở dưới nhà vua đó có một đám những cái quan lại là gì su nịnh rồi rồi đó là là xúi dục vua là chìm đắm trong tủ sắc à, thụ hưởng vật chất thế gian ha rồi sao rồi bắt đầu bài ra những cái trò là su cao thế nặng ha rồi sao rồi còn bài ra những cái gì muốn tham muốn mà, ha rồi đi xâm lược những cái lân bất nó gây ra những cái khổ đau à, trong đất nước của mình mà rồi gây khổ đau cho những cái những cái đất nước xung quanh à, của cái quốc độ đó nữa đó cho nên á là nếu mà một cái vị vua đứng đầu một cái cái quốc độ mà nếu mà những cái người này nhà những cái người đầu ở đứng đầu mà có cái tâm chánh niệm à, có trí tuệ thì những cái người mà quan cận thần thì cũng là những cái người có có chánh niệm có trí tuệ nha và những cái người bên dưới đó họ sẽ họ sẽ thực hành theo còn nếu mà ở trên à, một ông vua mà coi như là vô minh hà phóng vật rồi sống trác tán không có không có trí tuệ à, thì sao thì ở bên dưới những người quan là những kẻ mà mà su nịnh ha à, rồi tất cả những cái người ở dưới họ cũng thật à, họ cũng đi theo cái con đường đó là những cái người phóng vật à, tham ô dơ giác hà hiếp dân chúng ha cho nên á cho nên là cái cái cái gì mà đứng đầu một cái quốc độ là phải phải xem xét về cái cái đức độ của mình à, thì nếu mà những cái thời kỳ những cái thời kỳ mà à, chúng sanh may mắn sanh trong những cái thời kỳ mà gặp có cái vị mà chuyển luân thánh dương ra đời đó à, thì cái vị này đó sẽ sẽ cai trị bằng cái cái dương pháp ha cai trị bằng cái cái giới hạnh tốt đẹp à, luôn luôn là là cái gì chuyển luân thánh dương luôn luôn là có giữ cái giới hạnh của mình à, tốt đẹp rồi khuyến quá à, tất cả các cái quốc độ à, các vị vua của các cái tiểu quốc đó, thì cũng thực hành theo à, cái à, cái giới hạnh tốt đẹp giữ gìn cái ngũ giới bát quan trai giới ha à, thì cái thời kỳ đó đó là trong cái xã hội nó được an ổn tốt đẹp còn nếu mà những cái thời kỳ mà chúng sanh kém phước à, sanh ra trong những cái thời kỳ mà mà cái ác pháp nó nó sinh khởi à, thì quý vị thấy rằng trong cái à, cái lịch sử của thế giới đó, có những lúc mà xảy ra chiến tranh ha, giống như thời kỳ à, ở Trung Quốc thời kỳ mà Tam Quốc tức là ba nước họ phân ra họ tranh giành à, đánh chém giết lẫn nhau à, gây ra biết bao nhiêu cái cái khổ đau ha hay là hay là cái thời kỳ mà à, thế chiến thứ nhất ha rồi thế chiến thứ hai à, thì khổ đau trên khắp cả cái địa cầu này cả thế giới này ha, chứ không phải riêng này đó cho nên á cho nên một khi mà những cái gì mà vua chúa những gì mà đứng đầu một cái quốc độ nếu mà những cái vị này đó là cái người có có trí tuệ à, sống không phóng dật thì sẽ là cái nơi nương tựa à, sẽ là cái người mà dẫn đầu trong cái quốc độ đó để à, từ những cái người quan lại à, đến những người người hầu cận à, cho đến những cái người quân lính họ đều tôn trọng và thực hành theo cái à, tầm chánh niệm trí tuệ à, họ không có để cho những cái bất thiện pháp nó sanh khởi ha còn nếu mà cái người mà đứng đầu mà nếu mà không có sự chánh niệm sống với cái tâm phóng dật thì sao thì ở bên dưới họ cũng của quật ha à họ còn làm cho cái sự khổ đau cái tai hại ở trong cái đất nước nó càng càng nhiều hơn cho nên á cho nên á là chúng ta luôn luôn á phải luôn luôn phải phản tỉnh xem xét ở trong nội tâm chúng ta đừng bao giờ để cho những cái tư tưởng tà dại à, dục tầm à, nó sanh khởi à, mà phải à, dung bồi những cái à, cái tư tưởng những cái cũng là để cố gắng nỗ lực tinh tấn học tập à, thực hành pháp à, ly dục ly ác bất thiện pháp rồi có sự nỗ lực tinh tấn trong pháp học pháp hành à, thì như vậy chúng ta sẽ đem đến một cái đời sống tu tập được tốt đẹp à, rồi chúng ta phải cố gắng gìn giữ à, cái giới của mình cho nó được tốt đẹp phải phải cảm thấy là ghê sợ à, trong những cái tội lỗi dù là nhỏ nhặt à, thì như vậy đó chúng ta sẽ có được một cái à, đời sống tu tập nó được tốt đẹp à, còn nếu mà trong đời sống nếu mà may mắn mình ờ, có điều kiện à, ở gần được ờ, các cái à, chùa à, có gần gũi được chư tăng rồi chúng ta nếu mà có à, các cái vị thầy à, các vị sư mà có chánh kiến có hiểu biết những vị mà đang thực hành à, đúng đắn trên con đường giới định tuệ à, thì chúng ta sẽ gần gũi những cái vị này để mà mình học hỏi để nương tựa với nhau ha hoặc là nếu mà may mắn á, mà mình có những cái người bạn đồng tu à những người này cũng có cái cái chánh kiến có cái niềm tin chân chánh nơi tam bảo à cái những người này có cái chiều hướng là à, thực hành các cái thập hạnh phúc nè bố thí trì giới à, tu tiến cung kính phục vụ à, đó mà nếu mà chúng ta may mắn gần gũi được những người này đó thì là một cái điều hết sức là quý báu à, để cùng nhau để cùng nhau nương tựa à, cùng nhau trao đổi để mà mình học hỏi để mình thực hành à, tu tập cho được tốt đẹp à. nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta cũng phải tạo cái người thiện bạn hữu thiện bạn lữ ở trong chính nội tâm chúng ta à, là chúng ta diệt trừ tất cả những cái tư tưởng những cái tác ý không đúng đắn ha à, luôn luôn phản tỉnh xem xét những cái cái tác ý của mình à, những cái tác ý mà dễ vui giải đãi vật đó thì mình kịp thời mình mình diệt trừ à mình không có để cho nó lôi cuốn nó sai sử à, thì như vậy đó cái sự nỗ lực tu tập của chúng ta càng được à, tốt đẹp hơn à cho nên à, là trong đời sống luôn luôn chúng ta phải có à, những cái khi mà những cái tư tưởng bất thiện nó sanh khởi à, thì mình kịp thời mình dập tắt những cái tác ý à, không có thiện lành à, mình kịp thời mình dập tắt nó còn những cái tác ý tốt đẹp thì mình phải dung bồi phát triển nó mạnh mẽ à, luôn luôn cái tâm chúng ta đó là phải gìn giữ cái hay biết cái sự chánh niệm tỉnh giác của mình trong đời sống trong sinh hoạt à, trong các cái cái hoài nghi à, thì như vậy đó thì chúng ta sẽ tránh xa được những cái cái bất thiện tránh xa những cái à, lỗi lầm à, tránh xa những cái sự thất bại ha. do đó đó mà mà chúng ta à, khi mà chúng ta gìn giữ và có cái chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta sẽ sẽ tránh xa đi những cái lỗi lầm à, chúng ta thực hành những cái công hạnh à, đem đến cái lợi ích ngay trong đời sống hiện tại và chính những cái những cái điều kiện à, những cái chủng tử những cái nhân thiện này đó à, nó sẽ tạo điều kiện à, trong những cái kiếp sống tương lai à, chúng ta càng được an ổn tốt đẹp hơn à, cho nên cho nên đó là trong pháp cú ờ, pháp cú thì đức phật cũng có dạy á à, nếu mà trên cái bước đường tu tập của mình á nếu mà mình gặp được những cái bạn lành các cái thiện bằng hữu thiện trí thức à, gặp được những cái vị minh sư những vị thầy có chánh kiến ha thì chúng ta sẽ gần gũi để mà nương tựa nhau để mà học tập để tu hành còn nếu mà à, chúng ta không có duyên à, không gặp được thiện bạn hữu thiện trí thức à, không gặp được những cái vị thầy thì không? chúng ta phải lấy giáo pháp lấy giáo pháp mà làm nơi nương tựa rồi chúng ta phải tạo những cái người thiện bạn hữu thiện bạn lữ ha, ở chính trong tầm chúng ta để làm cái chỗ nương tựa để mà tu tập nha thành ra đó chúng ta phải tạo điều kiện và và luôn luôn đó, à, phải gìn giữ những cái những cái pháp dục à, những cái tâm mà hướng đến à, hướng đến học pháp suy tư về pháp thực hành giáo pháp à, à, thực hành thập thiện thập hạnh phúc đó thì như vậy đó thì chúng ta sẽ có một cái đời sống an ổn rồi chúng ta kịp thời à, dập tắt những cái à, dục tầm à, mà nó hướng đến cái tầm cầu những cái dục lạc của thế gian những cái tham muốn à, trong trần cảnh à, hay là muốn thỏa mãn những cái tiện nghi à, đời sống như thế này thế khác à, để chúng ta luôn luôn có một cái nội tâm an ổn tốt đẹp à, thì khi mà ngay từ khi mà chúng ta à, vừa thức giấc nha ngay khi chúng ta vừa thức giấc ấy, chúng ta có cái sự chánh niệm tỉnh giác ha. thì nó sẽ nếu mà ngay trong cái giây phút mà mình mới vừa dậy đó bắt đầu mình không có dội vàng như như ngày bình thường ha. mà sau khi mình thức dậy rồi à mình biết là mình đã thức giấc rồi bắt đầu mình có hay biết có chánh niệm mình ghi nhận à rồi bắt đầu mình từ từ mình mới thay đổi quay nghi à bắt đầu mình ngồi lên rồi bắt đầu mình bước xuống giường mỗi mỗi cái mỗi cái hoài nghi mỗi cái chuyển động mình đều có cái sự ghi nhận à, như vậy á, thì giống như á, giống như từ khi mà mình thức giấc mình đã có cái cái tâm mà hướng về cái sự chánh niệm tỉnh giác à, thì như vậy đó mình thực hành à, quý vị thực hành thử một một một ngày nào đó quý vị thực hành thử rồi cố gắng cố gắng trong cái à, từ lúc mình thức giấc cho đến mỗi mỗi cái cái hoài nghi cái chuyển động à, gì á mình cũng quan sát một cách tốt đẹp á thì trong ngày đó quý vị sẽ có cái cái tâm chánh niệm nó tốt đẹp còn nếu mà ngay từ khi mà mình thức giấc nha ngay khi mình thức giấc mình không có mình không có tập á thì sao mình vội vã à thức dậy rồi cái bắt đầu lo công chuyện công chuyện công chuyện công chuyện ha nó cuốn hút nó cuốn hút thì chúng ta sống cái đời sống nó phóng dật nha còn nếu mà mình tập mình thực hành nè mình thực hành nè à, mình vừa thức dậy mà nếu mà mình cố gắng á, mình gìn giữ chánh niệm từng chút từng chút từng chút từng chút trong mỗi cái mỗi cái hoài nghi mỗi cái à, tiểu hoài nghi mỗi cái hành động đó à thì thì trong ngày đó quý vị sẽ thấy rằng quý vị gìn giữ cái chánh niệm nó được tốt còn nếu mà à, mà nếu mà mình buông lung à, vừa thức dậy làm vội vàng cái lo công việc này công việc khác do à, thế này thế khác đó. thì sao mình bị cuốn hút thì bị cuốn hút rồi cái tâm mình luôn luôn là nó nó bị phóng dật thì mặc dù là khi mà à, chúng ta sống có chánh niệm tỉnh giác thì nó rất là khó ha rất khó tại vì sao tại vì ờ, hồi lâu đời nhiều đời nhiều kiếp rồi ha lâu đời mình cứ sống mình bị cuốn hút trong cái cái dòng xoáy à, của phóng vật không à à cho nên á cho nên bây giờ mình mà muốn vượt thoát ra đó mình gìn giữ cái chánh niệm tỉnh giác nó khó dữ lắm à nhưng mà không phải là không thực hành được nếu mà chúng ta cố gắng à, cố gắng mỗi ngày một chút à, nó ngay từ cái cái cái giây phút mà đầu tiên của của của một ngày à, ngay giây phút đầu tiên của một ngày à, mà mình nếu mình cố gắng mình gìn giữ cái chánh niệm thì trong suốt ngày đó mình sẽ thấy là mình sẽ có có cái cái giữ cái chánh niệm nó được tốt ha tất nhiên là tất nhiên là nó bị cũng có sự phóng dật cũng mất chánh niệm nhưng mà mình mình biết khi mà mình bị lôi cuốn mình bị phóng dật thì mình trở về à cứ cứ như vậy à thí dụ như do một hồi cái tâm mình nó quen mà nó quen theo cái cái cái, cái thói quen cái quân tập à, thường xuyên rồi à bây giờ á, lâu lâu là mình muốn mình ráng mình giữ chứ mà hồi nó cũng bị lôi cuốn nó phóng dật mất chánh niệm thì khi mình hay biết mình đem nó trở lại à, cứ hả mình bị nó cuốn hút mà nó phóng dật nó chạy thì mình đem nó nó trở về đó thì thì giống như á, là đức phật nói á, thí dụ như một à, cái vị vua mà có sự cố gắng gìn giữ cái chánh niệm à, trí tuệ không có để tâm buông lung phóng dật thì những cái người những cái quan hầu cận cho đến những người lính cho đến những cái người cung nữ à, họ noi theo cái cái cái ông vua họ thực hành theo à, à, nếu mà mình gần gũi những người bạn à, những người bạn mà có chánh niệm tỉnh giác à, thì tự nhiên á, tự nhiên khi mà mình có cái sự phóng dật mình cũng được cái cái à, cái đó nó nhắc nhở để mà mình quay trở lại mình có chánh niệm tỉnh giác đó. còn nếu mà ngay từ đầu ngay từ khởi đầu của một ngày mà mình đã buông lung mình phóng dật mình tính toán công việc thế này thế kia ha bị cuốn hút vào cái sinh hoạt cái đời sống hàng ngày à, mình không có không có chú tâm tỉnh thức à, không có gìn giữ cái chánh niệm tỉnh giác thì sao thì suốt một ngày đó chúng ta sống trong quay cuồng phóng vật không mà khi mà sống trong cái cái cái tâm phóng vật đó, thì nó rất là mệt mỏi thấy không à, làm công việc này mà phải tính toán uh, công việc khác à làm công việc này mà tính toán tiếp uh, kế tiếp rồi phải làm cái gì cái gì cái gì phải lo cái này phải lo cái khác à, đủ thứ chuyện hết à, nó rất là bận rộn mà chính vì cái cái tâm phóng vật á, thì nó sẽ tạo cái áp lực áp lực rồi nó làm cái tâm mình nó mệt mỏi nó quể quải không? còn nếu mà quý vị á, giữ gìn chánh niệm thì sao lúc đó cái tâm nó được được dừng lại à nó không còn tính toán nó không có suy nghĩ nó không có bị cuốn hút nó không có quay cuồng trong trong trong cái cái phiền não à thì lúc đó đó cái tâm mình nó được nghỉ ngơi nó sẽ an vui ha còn nếu mà mình cứ để cái tâm mà nó phóng dật nó chạy theo trần cảnh bên ngoài à, nhớ tưởng những việc đã qua suy tính những cái điều sắp tới à, thì cái tâm á nó cứ quay cuồng trong cái cái cái đời sống à thành ra đó thành ra có nhiều khi á mà cái vấn đề có những cái vấn đề mà cần phải giải quyết có những cái vấn đề mà nó ấy á có đến lúc mà quý vị ngủ mà cái tâm nó cũng cũng tính toán nữa ha tại sao nó hiện ra những cái giấc mơ à rồi sao khi mà quý vị thức dậy á quý vị thấy cái tâm nó quể quải nó mệt mỏi sao á ha, mặc dù là mình mình ngủ một giấc rồi đó nhưng mà bị gì cái cái cái cái cái cái phóng vật ở bằng cái ờ, ban ngày đó công việc đó cái thân nó được nghỉ mà cái tâm nó không có được nghỉ à nó ờ, do cái cái cái trớn cái cái tác động cái mãnh lực của của của cái phóng vật đó nó lôi cuốn mà đến khi mà mình ngủ cái tâm nó cũng vẫn còn nó cũng là vẫn còn suy si tính tính toán nữa cho nên á làm mình ngủ nhưng mà thức dậy rất là mệt ha à, còn nếu mà quý vị thực hành á chánh niệm tỉnh giác à, trong một cái thời gian khoảng chừng nửa tiếng à, một tiếng nếu mà quý vị thực tập quý vị gìn giữ cái chánh niệm một cách tốt đẹp đó. quý vị sau khi mà quý vị xả thiền ra đó, quý vị sẽ thấy cái cái cái thân tâm mình nó nhẹ nhàng nó an tịnh lắm à, nó khỏe còn hơn là là là mình ngủ một giấc à, bởi quý vị thấy rằng á à, các cái vị thánh vị thánh các vị thánh lậu tận hay là đức phật ấy. thời gian mà ngày ngày nằm nghỉ nó rất là ít một một ờ, một ngày là ngày chỉ chỉ nằm xuống nghỉ trong một có một cái canh thôi một canh nha là khoảng hai hai tiếng ba tiếng gì đó theo cái cái cái hồi xưa thời gian người ta chia ra một đêm là có có có mấy canh á, nhưng mà sao các ngài rất là an ổn bị sao bị gì các ngài giữ cái tâm luôn luôn là chánh niệm à cho nên á là là không có không có dao động ở trong nội tâm à cho nên á là là mặc dù là các ngài sự nỗ lực tinh tấn thực hành giáo pháp à, gìn giữ cái tâm chánh niệm mặc dù là cái thời gian nghỉ ngơi rất là ít nhưng mà lúc nào là các ngài cũng an ổn ha còn cái à, cái à, phạm nhân mình á thì sao tối ngày mình cứ lo công chuyện à, tâm quay cuồng à, trong cái sinh hoạt tính toán nghĩ ngợi lo lắng ha quay, quay cuồng trong cái phóng vật không à à rồi cái bắt đầu sao mình à, ngủ nghe rồi nhưng mà điều cái cái tâm mình cũng cũng mệt mỏi à, thậm chí thậm chí vì cái áp lực trong cái đời sống nhiều quá trong cái công việc à rồi kia họ đủ thứ chuyện thì sao rồi sao những cái người này họ bị bị cái thần kinh nó căng thẳng à bắt đầu bị tâm thân à, đủ thứ chuyện xảy ra à, cho nên á, là khi mà phóng vật như vậy á, nó lôi cuốn mình bệnh trong cái thân mà bệnh trong cái tâm à, do đó đó là à, khi ta thực hành theo lời dạy Đức Phật à, chúng ta sống theo cái con đường trung đạo à, rồi chúng ta biết gìn giữ cái nội tâm của mình không để cho cái cái tâm bị cuốn hút trôi lăn trong cái dòng xoáy của à, phóng vật của các pháp thế gian à, mà mình cố gắng phản tỉnh xem xét gìn giữ cái cái à, chánh niệm tịnh giác à, hay biết trong cái đời sống hiện tại à, thì mình sẽ được an ổn thành ra đó thành ra cái tâm của mình á, khi mà quý vị mà gìn giữ cái niệm tỉnh giác là cái tâm nó được, được nghỉ ngơi ha. À, giống như cái máy vậy đó ha. khi mà quý vị mà mà gìn giữ cái tâm mà tỉnh giác chánh niệm hay biết rõ ràng trong cái giây phút hiện tại đó thì sao cái tâm nó được yên yên tịnh, à, mà nếu mà nó phóng vật nó chạy tính toán thế này thấy khác đủ thứ chuyện trong trên đời á thì lúc đó, đó là cái tâm nó quay cuồng à mà quay cuồng thì đem đến phiền não khổ đau rồi mệt mỏi gì tinh thần đủ thứ chuyện hết cho nên á khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác đầy đủ là lúc đó được cái tâm nó dừng nghỉ à, nó sẽ an tịnh tốt đẹp à, đó cho nên là chúng ta phải cố gắng gìn giữ cái đời sống tinh thần của mình à, bằng cách là mình luôn luôn mình đưa cái tâm trở lại à, sống ngay trong giây phút hiện tại thì à, chúng ta sẽ có được một cái thân tâm mà ổn định tốt đẹp à, thì qua cái à, bài thứ 8 này là cái tự đề cũng không phóng dật thì cũng xin à, giải thích chia sẻ với quý vị à, để chúng ta thực hành theo lời Đức Phật dạy à, quay lại với chính mình à, nếu mà trong đời sống mình gặp được à, có được những cái thiện bạn hữu thiện bạn lữ cùng chí hướng tu tập à, thì sẽ đem đến lợi ích tốt đẹp còn nếu mình không có may mắn à, không có những cái người bạn thiện bạn hữu thiện bạn lữ ở bên ngoài à, thì mình sẽ xây dựng cái cái người thiện bằng hữu thiện bằng lữ ở trong chính nội tâm chúng ta và à, trong đời sống cũng vậy nếu mà mình cố gắng nỗ lực tu tập thì mình phải tránh xa những cái hội chúng à, tránh xa những cái người bạn à, không có chánh niệm rồi mình phải gần gũi những có chánh niệm mà nhất là cái người bạn cận kề à, ở trong chính nội tâm chúng ta để à, dung bồi cái chánh niệm cái trí tuệ được an ổn mà khi mỗi giây phút mà chúng ta với trí tuệ thì sẽ tránh xa những cái phiền não tâm được à, an ổn còn nếu mà luôn theo trần cảnh quay cuồng trong trọng tài thành danh lý rồi tính toán thì như vậy đó, thì sẽ làm cho cái tâm nó mệt mỏi à, cái sức khỏe tinh thần nó bị giảm sút mà nó bị hậu quả đi đến những cái mà ha thành ra chúng ta phải chú ý à, chú ý về cái sức khỏe của thân mà cái sức khỏe của tâm ấy, nó còn quan trọng hơn cái sức khỏe của tâm nhiều lần cho nên à, hàng ngày chúng ta dành thời gian ra trình 15 20 phút để mà chúng ta an ổn cái cái nội tâm chúng ta bằng cách là lễ bái tam bảo à, niệm tưởng ân đức Phật ân đức pháp ân đức tăng hoặc là chúng ta theo dõi hơi thở à, theo dõi hơi thở cô ra à, theo dõi phòng sợ à, thì như vậy đó là mặc dù bận rộn với công việc nhưng mà trước khi mình ngủ hay là hoặc là khi mình thức dậy thì mình thực tập chừng 50 phút à, để để gì để giảm bớt những cái áp lực những cái suy tư những cái tính toán à, những cái quay cuồng cuốn hút của của à, của phóng vật thì cũng uh, xin chia sẻ với quý vị đôi điều giả giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức có thể đó nghe à, chúc tất cả quý tu nữ tử nhiều sức khỏe an vui tu tập được tạo tạo được nhiều thiện sự trong đời sống à, cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc bây giờ xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay nam mô quý thầy giá Dạ, sa thú, sa thú, sa thú là dạ, chúng con xin kính tri ân à, thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng bài chính kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, con à, kính từ ngài ngồi nghỉ ngơi uống nước một chút để con xin à, được mời bàn tay thảo luận của đạo tràng về đề tài bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin phép mời đạo tràng, con xin dâng mic đến đạo tràng. dạ thưa ngài, uh, con xin phép được đọc câu hỏi của Christina. Bạch ngài khi sống chưa hiểu rõ giữ giới vì rất sợ những con vật nhỏ như con kiến, con gián uh, ờ, liên nên liên tục khử trừ. Trong trường hợp này nên khuyên như thế nào để không bị uh, mới biết đạo mà bị đặc? Dạ, dạ, có nghĩa là chắc là xin hỏi là nên làm thế nào trong cái trường hợp này con xin phép dừng nước trên nhà nam mô bổn thà giá nam mô tham ma giá nam mô sanh thà giá thì uh, khi mà chúng ta muốn giữ giới à, thì sao mình đọc à con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh à, thì cái cái cái điều quan trọng là gì là cố ý cố ý à, thí dụ như mình biết mình biết con vật đó nó còn sống nó còn cử động ha mà vì mình cái tâm mình bực bội mình khó chịu mình cố ý à cố ý đây là có cái cái sự tác ý tác ý chủ động mình muốn giết nó à rồi khi mà mình mình giết nó xong thì mình mình phạm giới phải không còn trong đời sống thì xung quanh mình biết bao nhiêu cái côn trùng nào là kiến rồi rồi cái nọ dân dân, không? nhưng mà khi mà mình vô tình mình vô tình mình dẫm đạp nó nha, thì cái đó là, là là không có phạm giới chứ mình đừng có gì mình sợ mình sợ phạm giới quá rồi mình không không dám làm gì hết là cũng không phải à mà mình dễ vui mình dễ vui à mình không sợ kệ mồ mấy con kiến mấy con mũi mấy con vật nó nhỏ mà đâu có gì phải sợ ha mình tàn hại mình mình giết nó đó thì mới mới, mới phạm Đấy không còn thí dụ như vô tình mình đi mình dẫm đạp cái cái cái cái cái, cái, cái con kiến con đồ đó thì mình đâu cố ý đâu phải không đó thành ra cái phạm tội hay không phạm tội phạm giới hay không phạm giới là do do cái cái tác ý ha thành ra đó thành ra trong trong trong kinh á bác đức phật mới dạy là khi nào mà cố ý là phạm giới mà cố ý là tạo nghiệp à, do cái cái cái cái cái cái tác ý mà mình cố gây tổn hại khổ đau cho chúng sinh khác à, thì mình mới mới mới phạm giới Đấy không bây giờ à, quý vị thấy rằng à, trong cái nước thì chứ nó có biết bao nhiêu cái cái con côn trùng đó vô tình mình mình nấu nước mình nấu nước mình đâu có thấy mình đâu có thấy cái vi trùng nó ở ở trong cái nước đâu Đúng không nhưng mà mình đâu có ý là là giết cho nó chết Đúng không hoặc là đó hoặc là bây giờ đó, quý vị đốt cái đèn à, bây giờ quý vị đốt cái đèn lên là để cho cái gì cho cái phòng nó sáng lên à, nhưng mà vô tình có những cái con phù du những con bướm rồi gì đó nó bay vô nó chung vô cái đèn nó chết rồi mình sợ giờ mình sợ ờ, mình nói uh, mà mấy con cù du mấy con bướm bướm nó bay vô ngay cái đèn nó chết rồi mình phạm giới mình sợ mình không dám đốt đèn hay sao à, mình đốt đống lửa rồi ở đâu mấy con con con cào cào châu chấu hay là con uh, bướm bướm con ờ, mấy con côn trùng rồi đó nó nó nó nhào vô trong cái cái đống lửa nó chết rồi mình sợ mình không không dám không dám đốt lửa không phải đó thì khi mà mình tắt ý là gì tắt ý là mình đốt cái đèn để cho nó sáng à, tắt ý đốt đống lửa để cho nó sáng chứ mình đâu cố ý để mà mà mình giết nó đâu còn cái chuyện mà nghiệp quả của chúng sanh thì cái đó là mình đâu có cản trở được Đúng không thành ra đó thành ra nó khi mà mình giữ giới mình phải phải phải hiểu cái nguyên nhân phát sanh tội à cái nguyên nhân nó đưa tới cái phạm giới cái đức giới à thì lúc đó mình à, sẽ không có cái hoài nghi à, về vấn đề mà phạm giới hay không phạm giới cho nên á khi nào mà mình phạm đủ những cái chi phần à ví dụ như cái giới sát sanh nó có năm chi à chúng sanh có thức tánh biết chúng sanh có thức tánh cố ý giết ráng sức giết à, chúng sanh là chết vì cái sự cố ý đó thì như vậy tròn đủ năm cái chi phần đó thì đức cái giới sát sanh ha à đó còn nếu mà bây giờ mình vô tình mình dẫm đạp hay là vô tình nó ở trong đất mình đâu có thấy à, mình đào đất gì đó đó, cái đó là mình mình không có tác ý mình giết nó nhưng vì cái cái cái vô tình ở ra nó ở trong đất mình không thấy à, còn nếu mà mình thấy nó mình còn cố ý à, thì cái đó là là phạm giới à ha à, đó nó đang à, mình đang đi nhưng mà bây giờ tự nhiên nó phóng ngang trên đường bây giờ mình cũng muốn tránh lắm mà tránh không kịp thì cái đó là, là không có phạm à, để để mà mình à, mình biết để cái tâm của mình á nó không có trạo hối nó ăn năn ha đó và nói chung á trong cái đời sống mình cũng ráng cố gắng mình mình tránh đi những cái những cái nghiệp xấu à tại sao mình tránh đừng bao giờ à, mình khinh thường à những con kiến những con mũi rồi kia nọ ha à, à, mình cho là những cái con vật này nó nhỏ nhoi à rồi mình cố ý mình giết nó thì mình cũng cũng cũng mang cái nghiệp à thành ra đó chúng ta cũng không quá dễ vui mà chúng ta cũng không phải gì mà mà quá sợ hãi trong cái vấn đề mà mà gìn giữ cái giới ha ra mình đi trên cái con đường trung đạo mình sống để biết giới trí tuệ à, mình cố gắng mình né tránh à, nhưng mà nếu mà có những cái mà mình cố tránh nhưng mà tránh không khỏi cũng được thì cái đó mình không có cảm giới để à, hiểu biết để trong cái đời sống chúng ta à, à xin chúc cô tiên hà nhiều sức khỏe an vui à, nó một thầy ạ Dạ, sa thứ sa thứ trong con xin kính chị ân ngài ạ dạ, à, ý của chị Tina hỏi là người thân sống chung với mình không hiểu về giới thứ sư thì mình khuyên thế nào để không bị nói là mới biết đạo mà hiểu gì mà nói <laughs> ý như họ kiểu họ họ không tin tưởng mình dạ. con xin dâng mấy đến sư nam mô bụt thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá thì à, quý vị thấy rằng ha, à, ở đời nó rất là rất là khó ha. À, bản thân mình à, mình giữ giới á, thì nó dễ nhưng mà những cái người thân xung quanh mình á à, mình khuyên những cái người này mà giữ giới rất là khó không phải dễ đâu à thành ra đó à, quý vị thấy á, đức phật tế độ cho những cái người bên ngoài á, thì dễ mà khi mà đức thế tôn trở về Ca Tỳ La Vệ để tế độ cho Đức vua Tịnh Phạn và dòng tộc Thích Ca nó rất là khó tại vì sao tại vì cái sự cái sự ngã mạn chấp thủ của người ta à à bây giờ á người ta không có biết đạo bây giờ mình biết đạo á mình khuyên ngăn á có nhiều khi mình là con là cháu là em rồi kia nọ ha hầm khuyên á à, ta nói với mày là con là cháu tao biết gì mà nói cái này khác tại vì cái chấp thủ về cái dài dế ở trong gia đình ha rồi á thế này thế khác ta không có nghe à đó rồi thí dụ như bây giờ á họ thích thường thường là họ thích gì ăn những cái con vật còn sống à ăn vậy nó mới ngon nhưng mà nếu mà mình khuyên ra bây giờ à, mua những cái con vật mà làm sẵn á hay là mua những cái con vật mà nó nó chết rồi đó để ăn á thì ta đâu có chịu nghe trời ơi mua bá đồ đó mà ăn cái gì à đó cho nên á cho nên khi mà mình khuyên giải người ta nó rất là khó thì thôi bây giờ mình khuyên người ta người ta không chịu nghe người ta không chấp nhận tại vì cái sự chấp thủ của ta hả thì giờ ờ, nghiệp ai nấy ờ, nấy chịu mình khuyên giải ờ, hướng dẫn ta mà ta không nghe thì thôi chứ biết sao giờ hả, còn bản thân mình thì mình mình ráng giữ à. chứ còn có nhiều khi á, ở đời á, nó rất là khó à quý vị biết trong xảy ra trong những cái gia đình cũng vậy à, có những cái người con hay đi chùa à, biết đạo biết kia nọ rồi à, bắt đầu à, bà mẹ đi chợ à, cô này cô mới khuyên cô nói thôi má mua mấy cái cái à, vô à, trong siêu thị trong à, mấy cái chỗ nào mà người ta làm sẵn á mình mua đừng có mua mấy con vật còn sống về để để làm thịt nó ăn bà mẹ bé đâu có nghe à, cũng giống như cái trường hợp của cô <laughs> Tina đó à, mày mày đặt mà mới đi chùa mấy ngày mày về mày dạy tao thế này thế kia Đấy không à, mua ba cái đồ chết mà ăn gì à, thành ra mẹ cũng mua tôm cạn á mua tôm cạn còn sống rồi mà kia nọ về bắt cô làm à, cổ không làm cổ không, không chịu làm à, mua cá còn sống về bắt cô làm cô không làm rồi là là mua gà mua vịt còn sống về bắt cổ cắt cổ làm cũng làm à, từ đó bắt đầu bắt đầu ở trong gia đình nó nó xung đột à nó xung đột nó bất hòa à thành ra đó, nó cũng khổ lắm bây giờ mình biết mà bây giờ ở trong gia đình bây giờ mình làm con rồi, rồi cha mẹ rồi kia nọ bắt buộc mình phải làm giờ biết làm sao à, thành ra đó thành ra có những cái à, mà khi mà mình biết đạo rồi nó cũng cũng khó cũng khó khó xử bây giờ hả nếu mà làm theo cái sự sai khiến của bà mẹ thì mình phạm giới mình trọng nghiệp à, mà hả nếu mà mình không làm á thì bắt đầu bị bị la mắng bị thế này thế khác vậy nó cũng cũng rất là khó Đúng không? nhưng mà quý vị á, nhớ rằng á, khi mà quý vị làm theo cái sự sai khiếp của người khác á, là quý vị không có không có cố ý bị gì người, người ta ra lệnh người ta bắt buộc mình làm mà Đúng không chứ thực tâm mình không có muốn làm đâu hả thành ra đó thành ra thì mình cố tránh nhưng mà bây giờ tránh không được à mà mình bị người khác ta sai xử ta bắt buộc mình phải làm thì thôi mình làm nhưng mà cái tâm mình nó không cố ý thì nó mình cũng cũng không có mang mang mang ờ, mang nghiệp đó vì nhớ rằng là cái câu chuyện mà cái ông ờ, ông đau phủ thủ thanh đồng đó phải không ông ta là cái người mà chuyên môn mà chém đầu các cái cái tội nhân tội nhân mà những cái người mà phạm tội mà nặng nề đó nhà vua ra lệnh chém đầu đó thì đưa à, đưa những cái tội nhân lên pháp trường rồi cái ông này á, là ông có nhiệm vụ khi mà ông quan ông ra lệnh thì ông phải tội nhân nhưng mà sợ tâm ông cái ông mà ông này ông đâu có muốn đâu nhưng mà vì cái của nhà vua à phải xử cái cái cái, cái tội nó hai cái một cái là cố ý một cái là cố ý còn một cái là mình bị người khác ra lệnh chứ hoàn toàn mình không có cố ý Đấy không đó thành ra à, cái nó nó khác nhau bây giờ á nếu mà cha mẹ ra lệnh mình biểu mình làm như vậy mà mình không làm thì trong gia đình nó bất hòa à bị la bị rầy mắng nhiếc thế này thế khác ha à, rồi bây giờ mình làm nhưng mà mình làm cái tâm mình không hoàn toàn không có cố ý à, bởi vì mình làm dưới sự sai khiến sai biểu của của người khác à, hai cái hai cái nó nó khác nhau à, để có nhiều khi á, là nếu trong gia đình trong đời sống mà mình không khéo xử sự á, thì nó có những đề à, nó xảy ra thì thôi bây giờ à, mình cũng làm nhưng mà với cái tập ý là bị người khác họ ờ, bắt buộc họ phải làm chứ còn nếu mà mình biết bản thân mình thì làm những cái điều này thì nó đưa đem đến những cái điều không tốt đẹp đức đức giới thế này khác ha thì mình cố tránh mình không có không có ham thích không có quan hỷ không có họ thích trong cái cái cái vấn đề mà cái, cái ác pháp đó à, mình làm với cái sự sai khiến của người khác mà thôi thì như vậy đó thì như vậy đó, mình không có phạm giới à, xin giải thích cái à, à thắc mắc của cô Tina và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui nó mù ta giá Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con xin kính chị em Ngài đã chia sẻ thêm cho chúng con được nhiều sự hiểu biết ạ. Dạ, con xin kính mời bàn tay thảo luận à, đề tài ngày hôm nay của Đạo Tràng ạ. Dạ, con xin phép dâng mic đến Đạo Tràng. Xin mời bàn tay. Dạ. Nam mô bút tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá con thành kính đảnh lễ chư tôn đức kính lễ ngài pháp thanh ngài trí đức và dạ, kính lễ quý cô tu nữ cô như pháp và thân chào quý thiện nam tín nữ và dạ, bạch ngài à, qua những lời giải thích của ngài thì con à, có một câu hỏi như thế này vì à, hôm rồi có một à, đứa cháu ở dưới quê ở Tiền Giang á thì à, đứa cháu này nó mới nói rằng cô ơi cô con có một người cô cổ à, ăn chay ừ, nửa tháng á, thì cổ ăn chay ờ, cổ nói là không có sát sanh và không ăn những cái con vật sống mà cổ nói cổ giữ giữ giới cổ mới ra ngoài chợ á cổ không có mua con cá chết mà cổ mua con cá sống về á mà cá sống á, thì cổ không có làm mà cổ treo ở trên cái cái, cái cây á, cái cây xoài cái mít gì đó cổ nói là cô giữ giới kỹ lắm cô treo lên hả chừng nào nó chết á thì cô mới ăn cái thì con cười con nói à, vậy thì làm sao mà giữ giới như vậy thì theo ngài thì ngài giải thích như thế nào để khi mà có người hỏi thì con có mất có câu trả lời kiểu này hơi khó dạ kính thỉnh ngài ạ nam mô bổn thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sanh thầy giá bởi vì uh, mấy người đó họ hiểu họ hiểu uh, theo cái cái cái sự suy diễn của họ thôi chứ họ không biết thành ra là là họ mới hành động như vậy á thì ở đây nè trong bài kinh đó, đức phật nói đó, mình à, mình phạm giới không phải gì là cái cái cái vấn đề mà mình không chính tay mình không giết à mình sai biểu người khác giết là cũng là cũng cũng phạm không đó bây giờ á bây giờ á mình không tự tay mình giết nó nhưng mà mình treo lên á rồi để cho nó khổ đau con cá thì nó phải sống trong nước cái môi trường sống của nó trong nước không? còn bây giờ mình à, mình mình nói mình không có giết nó nhưng mà mình treo nó lên cây rồi nó để cho nó nó chết khô mình có phạm không mình cố ý mình treo nó lên mà à nó chết vì cái cái cái sự cố ý đó, đó. à sao mà không phạm giới được Thấy không bây giờ á cái con cá mà người ta đã làm sẵn rồi cái con gà cái con vịt cái con tôm gì đó người ta đã làm sẵn rồi à, mình lợi mình mua là là mình không có phạm à còn bây giờ á, mình lợi mình lựa con gà này con vịt này con cá này ha mình à, lựa xong rồi mình kêu cái người người bán á à, làm đi tận hồi tôi lợi tôi lấy ha mình phạm à mặc dù mình không có có trực tiếp cái hành hành động ác là mình đọt nó mạng sống nó nhưng mà mình sai biểu người khác làm cái công việc đó mình vẫn phạm như thương tại sao tại vì có cái sự cố ý trong đó đó ha rồi mình vô trong siêu thị trong cái, những cái cửa hàng đó gà vịt à, thịt rồi kia họ họ làm sẵn hết rồi à mình mua ha thì cái đó mình không có phạm tại sao tại vì cái điều quan trọng là cái sự sống của chúng sanh nó còn mà mình gây cho nó tổn hại nó chết mình mới mang nghiệp à, còn khi mà nó đã chết rồi á thì nó giống như vật chất thôi à, bởi vậy á bởi vậy cái cái cái cái miếng thịt mà người đã làm rồi á với cái miếng đậu hũ á, vẫn giống nhau tại vì nó là vật chất nó là vật chất chừng nào mà cái con gà con vịt con cá con đồ đó nó còn sống ha nó còn cái thức tánh nó còn thức tánh thì nó khác à nó là chúng sanh mà khi mà cái cái thức tánh nó không còn rồi đó thì đó là vật chất nó giống như đất nước lửa gió thôi ha thành ra đó bây giờ á người ta đã làm sẵn người ta làm sẵn đây là gì cái cái cái sinh lợi của của người ta người ta làm chứ không phải vì cô đi chợ cô mua mà người ta làm Thấy không cô không mua có người khác mua không ai mua họ làm lập xưởng làm rồi kia nọ tại vì cái cái sinh lợi cái đời sống của người ta hàng ngày mà ta làm Đấy không? bây giờ á mình không ăn cá đi thì tàu ờ, chài lưới rồi họ cũng vẫn làm à, ở đây không ăn họ làm mà bán chỗ khác nha à, không ăn ờ, à, không ăn ấy thì họ làm chả làm đồ họ bán vì cái cái lợi lộc cái đời sống của người ta mà ta làm chứ không phải vì mình ăn mà ta làm đâu không đó thành ra mình phải hiểu vậy à mình mình không làm mà mình không cúng không có biểu người khác người khác làm rồi bây giờ mình không mình cố ý mình đè nó mình cắt cổ nó mà mình treo lên cây để cho nó khô nó chết rồi mình nói mình không có giết sao sao được Thấy không nếu mà mình không muốn giết nó thì thôi mình mình mình thả nó về dưới dưới ao dưới rạch cho nó sống đi sao mà tại sao mình không muốn giết nó mà mình mình treo nó lên trên cây đó, thành ra cái cái lý luận đó nó không có nó không có phù hợp cái cái đó là họ trường uống thay vì á, mua con cá mà chết rồi đó thì người ta sợ nó sình nó ương rồi ăn nó không ngon à, bây giờ người ta mua rồi người ta đem ra treo vậy đó rồi nó chết rồi đem vô mà đem vô ăn vì chắc chắn mà chắc chắn mà con cá này ra nó nó còn sống đàng hoàng à, rồi nó ấy thành ra cái cái đó là vẫn phạm giới như thường ha hoặc là mình biểu người ta làm thì mình cũng cũng cũng vẫn phạm ha đó. còn khi nào mà nó đã chết rồi ai làm hồi nào mình biết bây giờ mình à, mình mua à thì cái đó là mình không có phạm đó không còn có nhiều người á ăn chay ăn chay nhưng mà họ đi họ đi mò cua bắt ốc về á, cho con con cái đồ ăn là họ nói họ không có phạm à, không có phạm ai ăn mới phạm còn tôi à, tôi tôi đi bắt thì về tôi làm sẵn à, ai ăn rồi phạm cái điều đó hiểu sai Ừ, cái, cái, cái, người ăn này đâu có phạm mà cái người mà đi bắt á, đi giết á, là mới phạm à, rồi á không phải là chỉ không phải là chỉ khi nào mà mình giết cái con vật đó chết rồi mà mới mới mới phạm mà sao cái con gà con vịt ha mà khi mà mình mình cố mình đè nó ha mấy người mà họ làm con gà con vịt ờ, con heo rồi đó sao phải hai ba người đè đó rồi kèm nó rồi mấy mấy cái thì khi mà nội mà cái khi mà mình bắt nó rồi mình đè mình kèm đấy là mình gây khổ đau rồi ha gây khổ đau cho chúng sanh khác rồi đến khi mà mình giết nó đó, là thêm một cái mang cái nghiệp mà là sát sanh nữa ha cái nghiệp mà đè rồi này kia nọ đó là gây khổ đau à, rồi khi mà nó mất mạng là cái à, cái nghiệp sát sanh thành ra đó thành ra mình khi mà mình cố ý mình đè con vật rồi mình nhổ lông rồi kia nọ rồi mình mới cắt cổ nó là mình đã gây khổ đau cho chúng sanh khác trong nhiều giai đoạn này cái đến cái giai đoạn mà mà chúng sanh nó bị mất mạng là mình bị đứt giới về sát sanh Thấy không? thành ra phải hiểu nó cho nó ấy chứ không phải ờ, nói ờ, bây giờ ờ, tôi không cố ý tôi cắt cổ nó mà tôi treo nó lên cho nó, nó chết rồi tôi ăn không phạm giới cái điều đó sai à, mình phải hiểu vậy á à, à, chúc cô tại vì nhiều sức khỏe an vui nó mua thầy á dạ xá thú xá thú dạ con kính tri ân ngài à, nếu có người nào hỏi thì con à, cũng hiểu được một góc cạnh nào để con chia sẻ những người đó à, nhưng mà hôm nay sẵn dịp à, ngài giảng à, về tương ưng hay là trung bộ gì nãy giờ con nghe duyên sự hôm nay không có rõ à, nhưng mà à, tương ưng hay là trung bộ gì á thì để qua một bên và hôm công việc tương ưng dạ à, cảm ơn à, pháp nguồn nhưng mà tương ưng á à, hôm nay thì à, con có dịp xin ngài à, giảng dùm cho con để con trả lời một người bạn nữa cái người này mới học kinh pháp cứu à khẩm không không không giật hả à, nhưng mà bây giờ tự nhiên hỏi về à, trong kinh pháp cú thì vì người bạn này hỏi con á à, trong kinh à, pháp cú số 145 Đức Phật hỏi ngài Sariputta vật thực sanh ra gì là câu thứ nhất thì ngài Sariputta mới trả lời vật thực sanh ra cảm thọ thì à, Đức Phật lại hỏi cảm thọ sanh ra gì ngài Sariputta mới à, trả lời cảm thọ sanh ra sắc đức phật lại hỏi sắc sanh ra gì ngài sariputta trả lời sắc sanh ra xúc à, ngài sariputta có nói là con không hiểu có ý nghĩa gì xin à, ngài à, có nghe rõ câu hỏi của con đọc hay không và cái người này học kinh bất cứu nhưng mà nghiên cứu ra cái cái người này không không hiểu không hiểu ba cái câu hỏi này hỏi con à, nhưng mà con hiểu thì con không thể phân tích rõ được vì à, à cảm thọ vật thực sanh ra cảm thọ ngài có hiểu con hỏi không <laughs> xin ngài trả lời để mà con có dịp để con trả lời cái cái người bạn này cái người bạn này à, thắc mắc nhầm khi nó rất rối rối ren dạ con kính uh, thỉnh ngài giảng dùm cho con hôm nay ngài giảng tương ưng nhưng mà con lại hỏi cấp cứu <laughs> dạ con kính thỉnh ngài ạ à. nam mô bút tha giá nam mô thầm ma giá nam mô sằng khai giá thì à, trong cái à, chương mà pháp một chi á, chúng sanh di tồn nhờ vật thực thì à, cái à, sự sống của một chúng sanh á, là nó được duy trì nhờ cái gì nhờ chúng ta đem cái tứ đại ở bên ngoài để nuôi dưỡng cái cái cái à, tứ đại ở bên trong này ha thì à, hàng ngày chúng ta thở chúng ta uống à, chúng ta ăn thì cái đó là gì là đất nước ló gió lửa ở bên ngoài à chúng ta đưa vô bên trong để để bảo tồn cái đất nước lửa gió ở bên trong này thấy không nếu mà mình không thở mình không uống mình không ăn á, thì làm sao mà mà cái cái cái cái cái à, bổ sung được cái cái à, cái à, cái, đất nước lửa gió ở trong cái cái nội thân này à, thì ở đây á, cái xúc thọ nó là do cái tâm nó biết cảnh không? cái sự sống còn ở trong thân này à, cái cái sắc cái dành nó còn hoạt động cái còn sự sống à, mà sự sống này đó là được duy trì là nhờ nhờ cái cái ăn uống hít thở bên ngoài đó cho nên á cho nên á là nếu mà không có cái à, không có ờ, cái cái vật chất đất nước lửa gió bên ngoài để duy trì bảo tồn cái sự sống ở trong này á nếu mà không còn cái tâm thì làm sao nó biết là xúc là thọ được Thấy không thành ra đó thì cái này á, nó là nhân nhân quả à, chính nhờ chính nhờ cái cái cái vật thực để nó bảo tồn được cái thân mạng này thì sắc danh nó mới nó mới hoạt động được mày danh nó hoạt động được thì nó mới cảm nhận được ha sự đụng chạm là xúc à, các cái trạng thái nóng lạnh là thọ nhá ha. thì nhờ có nhờ có cái vật thực này đó di tồn nó đưa vô là nó bảo tồn được cái cái cái mạng sống cái đời sống này á, thì mình mới sinh hoạt được à, cái nhân á nhân là có được những cái vật thực à, đưa vô à, để duy trì cái mạng sống thì cái cái sinh hoạt của nội tâm à, cái tâm là nó nó bất cảnh nó biết được cái sự đụng chạm và nóng lạnh cứng mềm rồi ghê nọ à, đó là, là là là vậy xúc thọ đó thì thì thì nó nó như vậy đó mà để mình hiểu được cái cái cái sự sinh hoạt của của tâm nè cái cái sắc nó là vô tri vô giác nè nhưng mà nếu mà không có sắc đó, thì nó không có chỗ nương à đó cái thân mạng mình nó không có chuyển động rồi ờ, kia nọ được à, thành ra đó cái còn cái danh á, nó phải nương nương với nhau à, mà cái cái thức tánh nó còn là cái sự sống nó còn à, thì mình thấy phải phải hiểu nó như vậy đó còn còn cái vấn đề mà ở trong đây đó là mình phân tích nó hai hai cái à, về cái cái cái cái vật chất cái danh và sắc à, thì nhờ có cái cái tâm nó hoạt động à, cái sự sống nó còn à, cái thức tánh nó còn à, nó mới hay biết nó ghi nhận các cái cảnh à, thì nó xảy ra là xúc thọ à, nó như vậy đó à, thấy à, cái câu hỏi của à, nhung phạm là à, trong cái đời sống sinh hoạt mình đi làm mà mình những cái người mà dễ vui sân si à, nếu mà mình không à, đến mấy chỗ đó nữa thì cuộc sống của mình không được thuận lợi về công việc à, bây giờ mình phải làm sao à, thì bây giờ á thì giờ trong cái đời sống của mình mà à, có những lúc mình cũng phải gần những cái thân bằng quyến thuộc của mình nè mình nơi làm việc mình cũng phải à, gặp những cái người mà mà cùng à, cùng làm việc với mình ở cái chỗ đó đó nhưng mà có những người thì họ à, không có không có không có tâm cái tâm chánh niệm tỉnh giác ha thường đa phần thì thì phạm nhân thì vậy đó họ không có ờ, dễ họ không có tránh niệm tỉnh giác đâu họ dễ vui sân si rồi kinh họ nhưng mà điều cái đó, mình phải mình phải bảo vệ lấy mình tức là người ta cái vấn đề mà người ta phóng vật người ta sân hận ha người ta dễ vui và cái đó là cái chuyện của người ba à mình đừng có mình đừng có khuyên nhủ mình đừng chỉ trích người ta rồi nó nó thêm uh, nhiều công chuyện mà bây giờ mình phải mình phải phản tỉnh mình nhìn lại chính mình à bây giờ cái chuyện mà ta dễ vui kệ họ mình tránh mình đừng có dễ vui à người ta sân hận thế này thế khác mình ráng mình kèm cái tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng có cái tứ vô lượng tâm ha, cái à, tâm tư để an trú tốt đẹp mình người ta đang sân hận người ta đang bực bội thế nào đó ha, mình còn thấy tội nghiệp cho người ta người ta đang bị cái cái lửa phiền não nó thiêu đốt ha, mình ráng mình gìn giữ chứ đừng thấy người ta sân hận người ta bực bội rồi mình cũng bực bội mình sân hận theo à thì mình đem cái lửa phiền não bên kia vô mình đốt đốt cái nội tâm của mình đó, cho nên á à mình đừng bao giờ đòi hỏi những cái cái người những cái điều kiện những người xung quanh mà mình phải ráng mình phòng thủ mình gìn giữ cái nội tâm của mình ha thành ra thành ra đó nếu mà mình biết mình biết mình gần gũi được những cái người bạn mà thiện bằng hữu thiện trí thức tốt thì cũng cũng được còn nếu mà mình vì công việc vì đời sống không? bắt buộc mình phải ở trong những cái môi trường mà thường xuyên giao tiếp thường xuyên phải đụng chạm với với những người như vậy đó thì phải có cái sự phòng hộ ha, phòng hộ cho chính bản thân mình phòng hộ cho cái cái nội tâm nội tâm của mình à đừng có đừng có chạy ra bên ngoài à bây giờ ở bên ngoài nó làm gì làm là mình ráng mình giữ mình giữ cái nội tâm của mình cho được an ổn tốt đẹp không à mình đừng có đừng có nói rồi tại tại nó à tại nó làm vậy tôi mới bực chứ phải không à, thành ra đó mình phải ráng mình gìn giữ cái cái cái chánh niệm tỉnh giác của mình còn bên ngoài họ thế gian họ thế nào thì kệ ha thành ra quý vị thấy không à trong pháp cú kinh đức phật nói à thế gian này họ tranh chấp à, nhưng mà mình không có tranh chấp với thế gian à, thế gian này họ đầy rẫy những cái phiền não mình ráng mình giữ nội tâm mình sẽ được an tịnh không để cho phiền não giấy động à, thế gian này á, đầy rẫy những cái quan trái nhưng mà mình ráng mình giữ mình xả bỏ à, tất cả mọi cái điều quan trái à, thì mình sẽ được an ổn thế còn bây giờ á, cái đời sống của người cư sĩ mình đâu thể nào mà mình à, mình né tránh à, mình tránh xa những cái công việc ngoài xã hội là là là trong gia đình mình không trong gia đình mình vậy có nhiều người á mình nói đâu có nghe họ làm cái tâm buông lung họ làm mà đâu có đó không có nhớ cái gì đó ha à, mà bây giờ á mình cứ cứ nói hoài cứ ấy hoài thì nó sinh ra nó quan trái nó phiền não à, thì thôi bây giờ cái chuyện mà họ phóng dật họ không có nhớ họ không ấy thì cái chuyện đó của họ mình ráng mình giữ cái nội tâm mình cho nó được an tịnh mình ráng mình sống tỉnh thức chánh niệm tỉnh giác với trí tuệ để bảo vệ lấy chính mình còn cái người khác họ bị phiền não lôi cuốn rồi cái gì đó là cái cái chuyện đó của họ mình ráng mình bảo vệ chính mình mình phòng thủ phòng hộ à với các căn với cái tâm của mình với cái đời sống của mình cho được an ổn tốt đẹp à, cái điều đó là cái điều quan trọng à, xin giải thích cái à, thắc mắc của à, nhung phạm và chúc nhiều sức khỏe an vui nam mô bổn thầy giá Dạ, à, cô Giang Cô Gia Phú, chúng con xin kính tri ân Ngài đã chia sẻ những cái à, thiết thực đấy cho chúng con ạ. Dạ, kính bạch Ngài, còn 20 phút nữa, à, con xin dâng hết đến đạo tràng, xem ai có câu hỏi gì thì à, xin được à, đưa tay nhé. À, trong khi chờ đợi, con xin phép Ngài cho con xin được à, hỏi một câu ạ. Về cái vấn đề dục tầm và xâm tầm, thưa Ngài thì mình có thể hiểu được là có thể ngài có thể uh, chia sẻ và chỉ dạy cho chúng con biết là ừ, cái nguyên nhân của nó và mình sẽ phải cái biết cái cách uh, cách cách ừ, khắc phục như thế nào ạ để mà những cái đó nó không không được khởi lên nữa uh, con xin phép dâng hết đến ngài ạ nam mô bụt thầy giá nam mô tham giá nam mô sang giá thì à, cái dục tầm này là nó sự hướng đến hướng đến cái cái điều mà cái điều mà mà cái người cái cái cái mong muốn của mình à thí dụ như bây giờ cái trường hợp cái người này là cái người mà thích ăn ngon thích ăn ngon ha là bắt đầu mà trước khi mà chuẩn bị mà đi chợ á, là bắt đầu là họ họ hướng đến rồi nè à bữa nay mình đi chợ mua cái gì cái gì ha ví dụ như bây giờ là bữa nay là đi chợ rồi mua à, con này con kia gì đó là món ăn này món ăn khác rồi rau cải như thế nào gia vị như thế nào thế nào thế nào ha đó là trước khi mà đến chợ đó, là cái người này đã đã suy tính à, suy tính à, những cái món ăn thế này thế kia đó là cái, cái dục tầm đó là nó hướng cái hướng đến cái cảnh đó à, rồi bây giờ đi ra chợ đi chợ mua mà nó, nó không có được như cái ý mình mong muốn à, bữa nay mình muốn ăn cái món đó đó mà ra chợ bữa nay họ không có bán không có bán à bắt đầu cái bực bội trời ơi chợ bán đủ thứ hết mà cái mà tôi cần mua mà họ không bán ha khó chịu bực bội ha hoặc là mình mua những cái à, món gia vị đâu gì đó mà chẳng may nó thiếu nó thiếu một hai một cái hai món gia vị gì đó là mình khó chịu à, bực bội kia nọ là sân ha chính vì chính vì mình muốn à, muốn nó phải dày dày cái cái cái nọ à, đó mà hả nếu mà nó không có diễn ra đúng như cái cái ý muốn của mình thì mình khó chịu mình bực bội à, đó thành ra nó từ cái từ cái cái cái, cái dục tầm này nó muốn muốn muốn muốn muốn thế này thế kia à, mà nếu mà cái sự việc cái sự kiện mình xảy ra nó không đúng như vậy thì mình khó chịu mà mình biết là ở trong cái thế gian này các pháp nó sanh khởi đâu phải giống như giống như cái cái cái ý muốn của mình đâu không nó do nhân duyên nó nó, nó hiện hữu đó thành ra thành ra chúng ta muốn diệt trừ bớt những cái phiền não thì mình phải giảm thiểu bớt những cái ham muốn à, giảm thiểu bớt những cái cái dính mắt với cái trần cảnh bên ngoài ha à, sắc thân bị xúc à. đó rồi à thì khi mà mình chặn đứng được những cái những cái dục tầm này đó nè mình sống mình biết tri túc à, mình biết chấp nhận cái hoàn cảnh thì mình sẽ giảm thiểu thì mình đâu có phiền não à, mình càng ít những cái ham muốn thì mình sẽ không có ít à, mình sẽ ít sân tại vì cái tham muốn mà nó không có đáp ứng được thì bực bội khó chịu thì nó mới sanh ra sân không đó mà tất cả 12 tâm bất thiện này từ đâu từ cái si mê à tại vì mình cứ muốn thỏa mãn những cái những cái cái này luôn à đó mà không thỏa mãn được thì khổ đau đó, cho nên á cho nên trong đời sống chúng ta biết bây giờ mình cứ muốn thôi à mà mình không thấy cái cái cái điều kiện của nó không cái phước của mình nó không có nó không như người ta à người ta phước người ta nhiều hơn người ta giàu có tiền của có địa vị rồi cái nọ đó thì nó khác à, mình cũng bắt chước người ta cái phước mình nó kém hơn mà giờ mình cũng muốn muốn muốn muốn muốn quá nhiều thứ thì nó khổ đau càng nhiều đó đó cho nên á là chúng ta trong đời sống mà biết à, giảm thiểu bớt những cái tham muốn thì sẽ bớt được cái khổ đau à, càng sống chấp nhận tri túc với các cái điều kiện hoàn cảnh hiện có à, thì mình sẽ an ổn an vui còn nếu mình càng tầm cầu à cái dục tầm càng nhiều chừng nào thì cái khổ đau càng nhiều chừng nấy đó vậy đó à, thì trong đời sống chúng ta phải khi mà khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác có trí tuệ thì sao thì mình sẽ ít có ham muốn à mà nếu mà mình phóng dật à tâm phan duyên theo trần cảnh là gì thiếu trí tuệ là vô minh à mà mà nó càng nhiều những cái tham muốn à cái dục tầm mà càng mạnh mẽ chừng nào á thì khổ đau càng nhiều chừng nấy à, vậy đó à, thành ra là khi mà chúng ta có trí tuệ à, chánh niệm tỉnh giác à, thì chúng ta sẽ biết thích ứng cái hoàn cảnh chấp nhận những cái điều kiện mình hiện có và tri túc thì như vậy thì mình sẽ an ổn không có khổ đau à, xin giải thích cái à, thắc mắc của pháp nguồn lào cai và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui nam mô tài giá dạ sa thú sa thú con kính tri ân ngài như vậy là ừ, những cái bạn thiện lành hay là bạn à, à, xấu ác là đều là do ở trong tâm của mình Ờ, nếu như mà mình mà tăng trưởng những cái uh, bất thiện thì là coi như là mình thân nhiều với bạn ác còn mình là tăng trưởng những cái thiện nghiệp thì coi như là mình được thân cận những cái bạn uh, thiện hiền đó là mình nói về cái vấn đề là ở trong trong trong tâm thưa sư còn nếu mà nói đến bạn các bạn đạo hữu ở bên ngoài thì cũng là cái cái góc độ bên ngoài rồi dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều con xin phép được nhường mic cho đạo tràng con kính mời đạo tràng nha còn 10 phút nữa mong đạo tràng à, có câu hỏi gì thì đặt lên ạ dạ à, sa thú sa thú con à, kính à, thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài và cũng không để thời gian trống à, thì qua những lời giảng của Ngài nãy giờ thì con cũng hiểu một phần nào một người phóng vật và một người chuyên về đâm chọt gọi là nói xấu sau lưng à, ví dụ như là bây giờ mình biết cái người này à, gọi là không ưa thích vì mình nhưng mà trước mặt họ không gọi là trước mặt họ không dám nhưng mà sau lưng á, họ đi ra ngoài đường á à, con thí dụ à, con cho dễ hiểu à, bây giờ ví dụ như ở trong chùa thì họ hàng ngày họ cũng đến họ làm công quả à, rất là thân thiện ở trước mặt mình nhưng mà ra ngoài đường á thì họ mới chọc từ ở sau lưng chọc tới gọi là đâm đâm tứ hướng á đâm tứ hướng hết thì có người khác lại nói với mình như vậy như vậy thì như như như thế này thì mình phải ví dụ như con gặp cái người này thì con có thể chỉnh họ như thế nào vì vì họ không trực tiếp nói với mình mà cái người khác lại nghe thì bây giờ mình phải mình phải đối diện với cái người này như thế nào mình mình không nghe cái người này nói mình nhưng mà người kia lại nói mình cái cô này nói cô như vậy như vậy thì mình phải xử lý như thế nào dạ bạch ngài xin nha ngài à, chỉ dạy cho con để con có cách ừ, mà con đối đối diện với cái người này năm một bổn thời giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá ở đời thì à, cái vấn đề này thì nó xảy ra rất là nhiều hầu như ai cũng bị À, nhưng mà nếu mà mình dùng trí tuệ á, mình nhìn xem xét cái vấn đề á, thì nó sẽ xảy ra à, tốt đẹp còn nếu mà mình dùng cái tâm phiền não à, thì sẽ xảy ra nhiều cái hoàn trái thì ở đời người ta nói gì à ganh năng tích tích ở à, tại sao mà họ đi riêu ra họ nói mình à, có những cái cái gì đó họ không có không có bằng được mình à, họ muốn hạ thấp họ hạ uy tín mình Thấy không cho nên là họ bôi nhọ họ nói này nói kia à đó thành ra thành ra mình thấy tại vì sao để họ che đậy những cái mà họ kém hơn mình cho nên bây giờ mà mình đi đôi co ấy với họ làm gì Thấy không người ta nói gì vàng thật không bao giờ sợ lửa Thấy không? mình chỉ sợ là mình phạm lỗi mình làm sai thôi chứ còn mình không có làm mình không có mình có không có phạm những cái lỗi lầm đó thì sao thì mình đâu có sợ gì đâu Đúng không à họ rêu rao họ nói thế này thế kia thế khác vậy đó à nhưng mà rồi á sao ừ người ta cũng có cái sự nhận định chứ người ta cũng có trí tuệ chứ Thấy không? thành ra đó mình khỏi cần phải đâu chối rồi phải cần à, đâu co rồi kia nọ rồi rồi lời qua tiếng lại cho nó thêm âm um sầm nó quan trái nữa thành ra đó nếu mà cái bản chất tốt đẹp thì nó sẽ là tốt đẹp Thấy không nếu mà mình phạm lỗi mình có những cái sai phạm đó dù cho mình bao che cỡ nào đi chăng nữa đó thì cái sự thật nó cũng sẽ lộ ra à, còn nếu mà mình không có phạm mình không có mắc những cái lỗi lầm đó mà họ thiêu dệt họ du khống rồi thế này kia thì rồi người ta cũng sẽ sẽ hiểu biết người ta thấy ha thành ra kệ à mình cứ vẫn vẫn lập trường mình cũng vẫn vẫn đối đãi với họ tốt giống như mình không hay biết gì đó ha đó thì cái người mà cái người mà họ đi rêu rao họ thiêu dệt họ cũng sẽ tự thấy thẹn với với họ rồi cái người mà họ đâm chọt họ nghe đầu này họ đem họ đâm chọt cái kia đó thấy không thì họ thấy à mình á tại sao mà người ta làm cái việc đó ta gây cho hai bên có sự bất hòa Thấy không? còn nếu mà họ thấy họ làm hai ba lần mà thấy sao mình cũng im ru mình không có phản ứng gì hết hai bên cũng không có vấn đề mà xảy ra gì hết thì tự họ họ cũng biết họ làm cái công nó vô ích phải không thì họ đâu có làm nữa à còn nếu mà khi mà họ nói mình bực bội sân hận lên hai bên nó là bắt đầu gây gỗ bất hòa với nhau à, um sùm lên này kia nọ thì mai mốt họ còn còn chọt diễn được, ha để cho hai bên hai bên đó là gây gỗ nhau để họ ở giữa họ họ cười chơi đó. thành ra mình mới sống với trí tuệ mình biết mình đừng có mắc mưu của người khác à cái chuyện mà ta nói cứ để cho người ta nói đi ha rồi mọi người sao người ta có hai mắt để thấy hai tai để nghe có đầu óc người ta sẽ phân biệt được cái điều nào đúng cái điều nào sai Thấy không tự động rồi cái cái sự thật nó sẽ là sự thật à đừng có sợ à đừng sợ kệ nó họ có tô vẽ gì đi chăng nữa đó cái sự thật nó cũng là sự thật còn mà cái gian dối á, dù cho họ có bao che che đậy cỡ nào rồi thì cái cái cái sự xấu xa gian dối nó cũng là là gian dối thành ra mình đừng có bận tâm ba chuyện lu bu đó cho nó mệt để tâm lo học pháp à, hành pháp à, để tâm mình cho được quân bình an tịnh à, với trí tuệ mình đừng có để cho những cái phiền não nó bủa dày nó tấn công mình rồi á thêm phiền phức thêm quan trái à, thêm khổ đau nữa mà thôi chứ không có lợi ích gì hết á. À, thành ra đó có những cái mình cần phải à, giả điếc à, giả điếc giả câm à, vậy đó à, để mà mình giữ cái nội tâm mình nó được an tịnh tốt đẹp thì cũng xin chia sẻ với cô à, à, Tệ Duyên Đô Đeo và giờ đây thì cũng à, sắp hết giờ à, giáo phước báo này cũng kính cầu mong chư tôn đức pháp thể cái ngang chúc tất cả quý tôn nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc và bây giờ xin à, mời cô pháp nguồn lào cai sám hối thời sư sinh thay mặt chư tăng phúc chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt nam ngủ bổn thầy giá Dạ, vâng, quý sa quý sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay để đạo tràng chúng con có được nhiều sự an vui, sự tấn hóa, sự lợi ích dài lâu ạ. Dạ, con ờ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ đang hiện diện trong Zoom. Con kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp. Sau đây con Pháp Nguồn Lào Cai xin phép thay mặt đạo tràng tụng giám hối tam bảo ta mang ge na wan de hang bà đa bằng sùng va rút ta mang bút thể yo khali tô đồ sô bút thô khama tu tăng ma mang con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức phật là đấng trí tôn trí thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến phật bảo quý xin phật bảo giá tội lỗi ấy cho con út ta mằng ghế na quan đề hằng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 Dạ con kính thỉnh thượng tọa pháp thanh tụng kính chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Pawatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa bhuta nuvavena sada sothi pavantu te pawatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa thamma nuvavena sada sothi pavantu te pawatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa sangha nuvavena sada sothi pavantu te tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì định người do nhà quay đức cô chư Phật